Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi học ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu đến với tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Phần mà chúng mình đang cùng với nhau tìm hiểu ngày hôm nay sẽ là về tình huống chuyện. Và chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu về cái thứ nhất là về bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện này. Cái thứ hai là về nội dung tình huống chuyện này cái thứ ba là về diễn biến tình huống chuyện này và cái thứ tư là về ý nghĩa của tình huống chuyện đây sẽ là bốn cái ý chính để chị em mình cùng nhau đi tìm hiểu các bạn nhé trước tiên chúng mình sẽ cùng đến với bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện thì các bạn có thể thấy rằng là cả một cái xã hội lúc bấy giờ dường như là đang cô đặc lại trong hình ảnh của gì ạ? Trong hình ảnh của một xóm ngụ cư Phải không ạ? Cả một cái xã hội Việt Nam lúc bấy giờ Và các em ơi Hình ảnh của cái xóm ngụ cư ấy Lại xuất hiện trong một cái Gọi là một cái ký ức có lẽ là người ta sẽ không bao giờ có thể quên đi được ạ Một cái hiện thực bi thảm của nạn đói. Năm 1945. Được không ạ? Bây giờ chị sẽ cùng cho các bạn xem một vài hình ảnh về nạn đói này chúng mình nhé. Thế nhưng các em ơi, Kim Lân đã viết gì về nạn đói thế? Để rồi sau này bản thân nhà văn Kim Lân đã từng tâm sự như thế này. Đó là Dịch đói dạo đó thật khủng khiếp Nhiều gia đình vừa có người chết đói Vừa có người bỏ đi dần dần mất hẳn Tôi tận mắt chứng kiến những người đói nằm dài rác ở khắp nơi Khi con người bị đẩy đến bờ vực cuối cùng Thì toàn bộ số phận và tính cách của họ sẽ được biểu lộ ra Chết đói là một thực tế vô cùng khắc liệt Khắc nghiệt đó là cái chết từ từ hao mòn dần quằn quại dần và tôi được biết rất nhiều chuyện trong những năm tháng đó cái đói dường như hành hạ tất cả mọi người thế nhưng không át được sức sống đơn sơ trong tâm hồn của họ và đây các em ơi nạn đói là như thế này chúng mình ạ à. chúng mình có nhé các em ơi nạn đói là như thế này ạ à. đó các em nhìn thấy không để rồi Kim Lân có viết một cái đoạn mà chị nói thật là chị mà còn phải cảm thấy ghê đây này các bạn này Kim Lân viết thế này Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, lỗ lũ, đội chiếu lũ lượt bồng bế sắt xíu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp các lều chợ. Người chết như ngả dạ. Không một buổi sáng nào người trong làng đi chợ đi làm đồng, không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường không khí vẩn lên mùi ẩm thối của xác sưởi và mùi gây của xác người và các bạn ơi chúng ta thấy rằng là chưa dừng lại ở đấy nhá hai bên dãy phố ngã tư xóm chợ về chiều lại càng xác sơ heo hút từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt hai bên dãy phố úp súp tối om không nhà nào có ánh đèn ánh lửa và đã vậy, âm thanh duy nhất mà chúng ta nghe thấy, nghe thấy là dưới những gốc đa gốc cảo xù xì, bóng người đói đi lại giật sờ như những bóng ma, và tiếng quạ thì gào lên ngoài bên ngoài bãi chợ từng hồi thê thiết. Các em ơi, nạn đói đấy ạ. Và các em ơi, trời ơi, cái không gian và thời gian được Kim Lân vẽ ra ở đây thực sự là chỉ bằng một cái đoạn rất là nhỏ thôi Thế nhưng mà sao nó lại ám ảnh thế nhở Xác chết dồn đống không phân biệt già trẻ, trai gái Rồi thì la liệt người nằm chết đói ở nơi vệ đường Các em ơi, đây có phải là con người nữa không ạ? À? Hay chỉ còn là một bộ xương di động ạ? À? Rồi thì các bạn ơi, nạn đói khiến cho rất nhiều những đứa trẻ bơ vơ Mất đi gia đình, mất đi bố mẹ rồi thì gì ạ? Vợ chết rồi Người đàn ông này chờ đến mình Rồi con mình cũng sẽ chết đói mất thôi Và đây ạ Những người chết đói ở trại Giáp Bát Được cải tán về Nghĩa Trang Hợp Thiện Hà Nội đây các em ạ Các bạn nhìn thấy những cái hình ảnh của nạn đói chưa? Có lẽ nếu như không có ngày hôm nay tham gia cái buổi học này Thì có lẽ là các bạn gì ạ? à, thì có lẽ là các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng ra được cái một cái nạn đói nó kinh hoàng đến như thế này đúng không từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói cơ mà Trời ơi các em ơi, các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ à, Khung cảnh nạn đói đến cái mức mà sau này đã có bia, bia tưởng niệm về nạn nhân chết đói tại đường Kim Ngưu ở Hà Nội Và các em ơi, một người nhân chứng sống Cụ Trình Thị Trự được không ạ? À? Nhà cụ Trự thì có 9 người, mất 8 người, gồm cha mẹ 6 người, con ba trai, ba gái. Được không ạ? À? Và tự tay tôi phải lần lượt kéo xác của cha mẹ và những người anh em ra đồng. Không có cuốc thuổng tôi dùng tay bới đất Ướm chừng như đã vừa Tôi gì ạ à, vừa đã lút thân người Tôi chôn hội vọ, vội họ Rồi tất tả chạy về lê xác người khác Các em ơi Nạn đói là như thế thế ạ à? một cái ký ức kinh hoàng trong lịch sử dân tộc tại sao chúng ta được phép quên đi bởi vì tất cả những cái điều đó chúng ta đều biết rằng nó là tội ác đúng không ạ nó là tội ác mà nó là tội ác của bọn pháp nó là tội ác của phong kiến mục ruỗng đó là tội ác của phát xít nhật đúng không ạ của gì của thực dân pháp đã đẩy con người việt nam vào trong một cái giai đoạn mà phải nói rằng là nó cùng đường đến như thế còn điều gì đáng sợ hơn và ám ảnh hơn khi mà mình phải chứng kiến từng người thân yêu của mình chết vì cái đói đó không phải là một cái chết có thể chết ngay tức thì giống như chi phèo đã từng tự vẫn trên ngưỡng cửa quay trở về của sự lương thiện đó là một cái chết từ từ đó là một cái chết quằn quại đó là một cái chết mà người ta cảm giác như là gì ạ người ta cảm giác như là không có bất cứ một cái cái chết nào mà nó lại đau đớn đến cái mức như thế và để rồi nỗi đau của những con người ở lại nỗi đau của những con người ở lại trong cái khi mà trải qua cái nạn đói năm 1945 mấy. Và các em ơi, Kim Lân đã viết về cái đói. Kim Lân đã dùng tất cả những cái hiện thực để viết vào trang viết của mình. Và chúng ta thấy rằng là bản thân nhà văn Kim Lân không hề có che đậy đi một chút cái gì của hiện thực cả. Tất cả những gì mà Kim Lân đưa vào trang viết của mình là những gì rất đời, là những gì rất thực đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại để nói về cái bối cảnh mà bản thân nhân bản thân người nghệ sĩ này đã viết ở đây khi nói về xóm ngụ cư, một cái hình ảnh cô động lại của đất nước Việt Nam trong thời điểm lúc bấy giờ và đặc biệt là cái hiện thực bi thảm của nạn đói năm 1945 chúng mình nhá. Được không nào? Ở đây chúng ta có cụ thể những cái ý như sau. Thứ nhất, đó là một cái không gian như thế nào nhỉ? Hoang vắng Lạnh lẽo Được không ạ? À? Với một xóm nghèo sơ xác Nơi xóm ngủ cư nghèo sơ xác Phải không ạ? À? Và gì nhỉ? Tối tăm Tiêu điều Heo hút Heo hút được không ạ? À? Một cái lời thông báo Đó là gì nhở? Đó là cái đói Đã tràn đến xóm ngủ cư này từ lúc nào Và người ta cũng chẳng biết nữa Chúng ta thấy ở đây đó chính là gì ạ? Hình ảnh của những cái con người đói đó là gì nhở? Hình ảnh của những người đói lũ lượt dắt díu bồng bế nhau Dắt díu bồng bế Đúng không ạ? À? Lên xanh xám như những bóng ma Xanh xám như những bóng ma Và nằm ngổn ngang khắp lều chợ Khắp lều chợ Nằm ngổn ngang Khắp lều chợ Được không nào? chúng ta có thể thấy rằng đó là một cái khung cảnh mà gì ạ? À? Không có lấy một ánh đèn, dãy phố thì úp súp. Dãy phố thì úp súp sơ xác tối om không ánh đèn ánh lửa được không ạ à? một cái khung cảnh rất là thảm đạm và tàn tạ một cái khung cảnh thảm đạm và tàn tạ đã vậy chúng ta còn nhìn thấy cái gì nhở chúng ta còn thấy những cái chi tiết đó là những cái cơn gió lạnh cơn gió lạnh ngăn ngắt thổi các bạn ơi chị nói thật không hiểu sao nhưng mà đọc đến cái câu này chị nói thật có những cái hôm mà chị đọc lại vợ nhặt của nhà văn kim lân mà chị cảm thấy kiểu khiếp sợ luôn đấy chúng mình ạ à. chị nói thật chị sợ chị sợ cái cảm giác gió lạnh ngăn ngắt thổi vào mà trong khi xung quanh mình bây giờ là tối om không nhìn thấy bất cứ một cái gì cả và cái âm thanh mà mình nghe thấy ở thời điểm hiện tại đó là tiếng quả gào lên từng hồi thê thiết u là trời nó đáng sợ lắm luôn ý chúng mình ạ không biết các bạn có đủ để liên tưởng ra hay không nhưng mà chúng mình có thể thấy rằng là quả thực chỉ bằng một vài câu chữ thôi nhưng mà cái cảm giác đó là kim lân đã cuốn con người ta vào trong một cái cảm giác nó rất là thực thực sự là rất là thực được không ạ à? hãy chú ý giúp cho chị nhé thì ở đây chúng mình sẽ có này thời gian được tái hiện đây trước tiên nhá Không gian đó là xóm ngụ cư Đúng không ạ? Thời gian ở đây Thời gian Lại lựa chọn một cái khoảng thời gian mà cũng đáng sợ luôn ạ à. Đó chính là gì? Đó chính là nhá nhem tối Chiều nhá nhem Được không ạ? À? Heo hút Heo hút Và sau đó là thời gian đêm vắng với tiếng của gia đình có người chết đúng không ạ và chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái không gian mang gì ạ mang cái gọi là thế giới của chết chóc đúng không ạ gọi là thế giới của chết chóc của tử thần đúng không nào rồi đấy là thời gian tiếp tục này chúng mình có cả một cái không gian này đang chìm trong một cái âm thanh có rất nhiều những cái âm thanh được tái hiện ở đây nhưng mà tại sao nó đều là những cái âm thanh gây ám ảnh đến như thế này hả các bạn đó là tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết đó là gì nữa hả các em tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết này được không ạ à? à đó là tiếng hờ khóc của những cái gia đình có người chết vì đói được không ạ à? và đây là những cái âm thanh rất là thê lương rất là não ruột rất là xót xa và cũng rất là đáng sợ nữa đúng không ạ à? rồi và đây ạ à, Đấy là về thời không gian nhá Về thời gian nhá Về cái âm thanh xuất hiện ở trong cái phần này nhá Chúng ta không thể bỏ qua ở đây Đó chính là gì nhở? Đó chính là về con người Thì có thể thấy rằng Con người ở đây đã hai lần được so sánh với những bóng ma Đúng không ạ? Chúng ta có cái chi tiết đầu tiên đó là à, gì ạ? Dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp các lều chợ. Đúng không ạ? Và khuôn mặt hốc hác u tối đúng không nào người bồng bế dắt díu dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma đã hai lần so sánh họ với hình ảnh của những bóng ma dưới gốc đa gốc cạo xù xì bóng người đói đi lại giật giờ lặng lẽ như những bóng ma các bạn có thể thấy rằng là dường như miền trần gian bây giờ Miền trần gian Mà ta ngỡ như Là miền địa ngục âm phủ và chúng ta có thể thấy rằng là người và ma, người sống và người chết dường như là gì ạ? Dường như là đang hòa lẫn vào nhau và nạn đói bây giờ giống như là một cái lưỡi hái tử thần có thể cướp đi bất kỳ sinh mệnh của một con người nào. Đúng không ạ? Cực kỳ là đáng sợ. Và chúng ta có thể thấy ở đây không gian này đó là không gian dự báo Dự báo cái gì ạ? À? Một cái không gian dự báo về cái chết Một không gian đe dọa Một không gian của sự tiêu cực Đó là không gian của chết trong Đúng không ạ? Các bạn ơi, chết trong Được không nào? Và không thể thừa nhận gì ạ? Phải thừa nhận một điều rằng Đây chính là cái phần mặc dù chỉ có sử dụng một cái đoạn văn những cái hình ảnh rất là ngắn gọn thôi nhưng bản thân nhà văn Kim Lân đã cho chúng ta thấy được ở đây đó chính là hình ảnh về gì nhở? Hình ảnh về đất nước thu nhỏ bằng xóm ngụ cư với hình ảnh của nạn đói giống như lưỡi hải từ thần có thể sẵn sàng cướp đi sinh mệnh của rất nhiều con người, đe dọa đến quyền sống của con người trong một cái không khí rất là thê thiết, thảm đạm đang lan tràn và vây bùa cuộc sống của con người. Các bạn chú ý giúp cho chị nhé, được không nào? Và có thể thấy rằng bản thân nhà văn Kim Lân đã rất thành công khi xây dựng về một cái bối cảnh của tình huống chuyện. Đó là nạn đói năm 1945 năm 1945 một cái bầu tử khí đang bao trùm lên toàn bộ những gì ạ xóm ngụ cư và cái chết đang đe dọa số phận đang đe dọa cuộc sống của những con người lao động và chính vì điều đó mà cuộc sống của họ càng trở nên bế tắc và cùng quẫn là vì như vậy được không ạ à? hãy chú ý giúp cho chị nhé đương nhiên là với cái việc xây dựng thành công một cái bối cảnh đây là một cái bối cảnh lấy từ đời thực lấy từ hiện thực thì chúng mình có thể nhìn thấy ở đây đó chính là gì đó chính là chúng ta thấy được là tác giả đã tố cáo tội ác của phát xít nhật tố cáo tội ác của thực dân Pháp, tố cáo tội ác của phong kiến mục ruỗng một cổ ba bốn chồng đặt lên đôi vai bé nhỏ của những người dân lao động. Đúng không ạ? Đã tô đậm cái giá trị hiện thực của tác phẩm Và từ đây chúng ta cũng thấy được cái sự đối lập Tạo nên sự tương phản Sự tương phản giữa cái gì ạ? Đó là sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng đó là sự tương phản giữa cái đói, cái chết và sự sống. Cái chết và sự sống. Đó là sự tương phản của gì ạ? À? Hoàn cảnh bi thảm. Bi thảm và hơi ấm tình người. Các bạn nhé, chúng ta có thể thấy rằng là thật ra đây là một thiên truyện đúng là nó bắt đầu từ cái đói. Chính xác ạ Nó bắt đầu từ cái đói Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều rằng là gì nhở? À thừa nhận một điều rằng là Đây không phải là một cái thiên chuyện trọng tâm vào cái đói Mà ở đây là từ cái đói Chúng ta nhìn thấy được vẻ đẹp của những con người lao động Họ đã vượt lên trên cái đói như thế nào Họ đã neo bám vào nhau để hướng tới những cái giá trị hạnh phúc như thế nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Đây là phần đầu tiên, đó là muốn nói về bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện. Các bạn ơi, các bạn đã thấy được chưa ạ? Chúng mình ơi, chúng mình có nắm được không? Chúng mình nắm được phần này chưa ạ? Chúng mình nắm được bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện không? Và các em có thể thấy nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là nếu như chú ý một chút về cái không gian trong tác phẩm Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Chúng ta sẽ thấy được một cái sự dịch chuyển của không gian Được không ạ? Sự dịch chuyển Sự dịch chuyển của không gian Đó là cái sự dịch chuyển gì ạ? À, đó là sự dịch chuyển từ những cái không gian rộng đó là gì ạ? Không gian của cánh đồng này Không gian của xóm ngụ cư này Không gian của chợ này Đó, phải không ạ? Sau đó thì dần dần đó là không gian của hàng nước này Phải không ạ? Sau đó là không gian của gia đình chàng này Thì chúng ta thấy rằng là từ những cái không gian này chúng ta thấy nhá Ban đầu cánh đồng, xóm ngụ cư, những dãy phố Đấy, chợ đều là không gian của cái đói Đều là không gian của chết chóc Thì đến với hình ảnh gia đình nhà chàng Đến với xóm ngụ cư Thì đó lại là cái không gian của lan tỏa niềm vui và hơi ấm Đó là không gian mà chúng ta thấy gì ạ? Căn nhà, chiếc giường, phòng tân hôn Căn nhà vườn tược bữa cơm ngày đói đó là không gian của đón nhận là không gian của yêu thương là không gian của khát vọng mặc dù có xen lồng vào trong đó là những cái nỗi âu lo xót xa và buồn tủi thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. chúng ta thấy rằng là gì ạ đây là cái sự dịch chuyển theo hướng tích cực đó là sự dịch chuyển từ bóng tối bởi vì là về thời gian đấy chúng mình cũng thấy là gì nhở à đó là từ bóng tối lên ánh sáng mà từ buổi chiều nhá anh em hôm trước cho đến buổi sáng hôm sau Đúng không ạ? À? từ những cái úp súp tối om của xóm ngụ cư về đến nhà chàng Sau đó là hai hào dầu thắp tối Đúng không ạ? Cũng là ánh sáng mặc dù đó chỉ là những cái ánh sáng rất là bé nhỏ thôi Chúng ta thấy được một cái sự chuyển biến từ chết chóc lên sự sống Từ lạnh lẽo đến ấm áp, từ bóng tối đến hy vọng Từ bóng ma cho đến đoàn người cuối cùng xuất hiện trong chuyện ngắn này Đúng không ạ? Và các em ơi, nó cực kỳ phù hợp với con người của Kim Lân bởi vì giống như chị có nói với các bạn thì bản thân nhà văn Kim Lân là một người nghệ sĩ lạc quan và chúng ta cũng thấy rằng là cái khoảng thời gian 10 năm để trải qua nạn đói cũng đã là một cái khoảng thời gian để cho Kim Lân có thể nhìn thấy được một cái cách sâu sắc hơn, toàn diện hơn về cái nạn đói mà trong những năm tháng ấy nhân dân ta, dân tộc ta đã phải vượt qua. Thế nên chúng ta nhìn thấy nhận được ở đây đó là một cái sự chuyển biến tích cực Đúng không ạ? Nó là một cái sự chuyển biến tích cực Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé À cái phần này chị sẽ gửi cho chúng mình Nên các em cứ yên tâm Tại vì thấy các bạn thì cứ tha thiết là Chị ơi chị kéo lên về kéo xuống Kéo ra về kéo vào Các kiểu Rồi được không? Ok không ạ? Được không nào? Nhất trí không? Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần tiếp theo Đó chính là cái đầu tiên này Khi phân tích tình huống chuyện thì cái ý số 1 cần phải làm rõ đó là bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện nhá. Được chưa? Sau khi làm rõ bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện xong thì mình sẽ làm đến phần B đó chính là diễn biến tình huống chuyện. Ok không? Cứ từng ý một thôi. Các bạn mà học được như thế này rồi thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ là khoa học. Cái quan trọng nhất chị nghĩ ở trong giai đoạn này là vừa ghi nhớ vừa hiểu mà cái phần chúng ta có thể học lại và ôn lại nó cũng phải khoa học nữa nhá được không nào nhất trí thế thì diễn biến tình huống chuyện ở đây chúng mình sẽ thấy là cái nội dung tình huống chuyện tức là cái tình huống chuyện xảy đến ở đây này nó là một cái câu chuyện về anh chàng Đây là một cái anh thanh niên mà rất là xấu xí ừ, thô cạch ư đúng không nghèo ư là dân ngụ cư tức là tất cả những cái này nó sẽ đối lập hoàn toàn với cái việc là anh ấy gì ạ à? à anh ấy lại nhặt được vợ trong giai đoạn đói quay quắt ok không ạ anh ấy lại nhặt được vợ trong cái giai đoạn đói quay quắt mà chỉ sau hai lần gặp gỡ được không ạ? À? bốn bát bánh đúc được không? À gì nữa? À hai câu đùa tầm phơ tầm phào ấy vậy mà đã nên vợ nên chồng phải nói rằng đây là một cái tình huống mà chị phải công nhận một điều là nó rất là bi hài á nó éo lên nó bi hài á nhưng mà phải thừa nhận là từ cái tình huống này đã dẫn tới gì ạ à đã dẫn tới được những cái sự cảm động tức là bạn đọc đã cảm nhận được những cái cảm xúc được không ạ nhận được những cái cảm xúc mà chúng ta có ở đây đó chính là gì ạ đó chính là à cái tình yêu thương của con người dành cho con người. Ok chưa ạ? Đồng ý không? Nhá, nhất trí. Đấy, thì đấy là về cái nội dung tình huống. Về cụ thể diễn biến tình huống chuyện nếu như nói về cụ thể diễn biến thì chúng mình sẽ thấy này. Đây là một cái tình huống thứ nhất, nó rất là lạ lùng. Nó rất là kỳ lạ luôn ý chúng mình ạ. À. Đây là một cái tình huống chuyện nếu như nhận xét thì thực sự là rất kỳ lạ Tại sao lại kỳ lạ? Thì chúng mình sẽ thấy nhá Ý số 1 Được không? Ý số 1 Được chưa? Chúng mình sẽ nhìn thấy ở đây này Tại sao lại nói rằng đây là một cái sự kỳ lạ? Ồ, các bạn ơi Nó lạ lùng là bởi chúng ta nhìn thấy một cái sự đảo lộn về giá trị Đảo lộn về giá trị Tại sao lại có sự đảo lộn về giá trị ạ? Rõ ràng nhá, Chàng Là người vô giá trị Bây giờ kem nói cho chị một cái giá trị của anh cu chàng này Chị nói thật Bây giờ kem tìm cho chị một cái giá trị của anh cu chàng đấy Vừa nghèo, vừa xấu, vừa thô cạch, Chả có được cái gì cả Đúng không? Thế nhưng mà không ngờ rằng là các bạn ơi anh ấy không những lấy được vợ mà anh ấy lại gì ạ đang ế vợ thì bỗng dưng lại là lấy được vợ mà các em ơi lại còn là gì nữa lại còn là vợ theo không nữa chúng mình ạ Em ơi em đi nghỉ đi nhá Đã bảo là ốm từ bấy đến giờ rồi mà vẫn còn cố ngồi xem tận hơn 2 tiếng đồng hồ Đi ngủ đi, mai xem tiếp nha Được không? Đi ngủ đi, mai xem tiếp nhá ốm rồi lại còn cứ cố rồi đến lúc mệt quá thì sao vẫn cố ngồi xem hơn 2 tiếng đồng hồ nữa u là trời rồi nào các bạn ơi ở đây chúng mình sẽ thấy nhá đảo lộn về giá trị vô giá trị ế vợ nghèo dân ngụ cư gánh nặng mẹ già cháo cái gì cả của cải không tiền bạc không nghề nghiệp không bấp bênh xấu xí được cái gì đúng không Thế mà lại lấy được vợ mà lại còn là vợ theo không Thế là tự nhiên anh này đang vô giá trị Thì anh ta lại trở thành là gì hả các bạn? Anh ta lại trở thành là vô giá Đó, đây là cái lạ lùng thứ nhất Cái lạ lùng thứ hai nhá Cuộc hôn nhân ngược đời kinh khủng Tại sao lại là một cuộc hôn nhân ngược đời ạ? À, lấy vợ lúc không ai đi lấy vợ <laughs> Các em ơi Đang nạn đói mà Nạn đói năm 1945 mà Thân mình còn không biết có nuôi nổi không mà Thế mà bây giờ thì gì ạ Bây giờ thì lại còn đèo bòng Đúng không ạ Thân mình không biết có nuôi nổi không Mà bây giờ thì lại còn đèo bòng đây Phải không nào Rồi tiếp tục Và chúng ta thấy rằng Đây gì ạ Cái diễn biến Đây là rất là nghịch lý luôn á Tại sao lại là nghịch lý ạ? Đây là một đám cưới Một đám cưới Thiếu tất cả Nhưng lại đầy đủ tất cả Các em ơi, các em có biết không? Đối với bất cứ một bạn gái nào ấy Hay là một người phụ nữ nào ấy, khi mà họ đã tiến đến với hôn nhân thì đó thực sự là một cái ngày cực kỳ trọng đại trong cuộc đời của họ họ cần có một lời cầu hôn đàng hoàng họ cần có một quá trình tìm hiểu họ cần có một cái đám cưới mặc dù là không phải là sang chảnh thì cũng sẽ đầy đủ những cái lễ nghĩa bởi vì chúng ta biết rằng là đám cưới cũng là một trong những cái nghi lễ hôn nhân cũng là một trong cái nghi lễ rất là quan trọng để đánh dấu cái bước ngoặt trong cuộc đời của một con người thế mà bây giờ chúng ta có một cái đám cưới rất là lạ lùng không có bất cứ một thứ gì cả bốn bát bánh đúc là gì ạ à, bốn bát bánh đúc là của à, chúng ta có được là hai lời nói đùa tầm phơ tầm phào thì lại là lời tỏ tình và là lời cầu hôn có bốn bát bánh đúc là gì ạ à? à bốn bát bánh đúc là một cái gọi là à, để thách cưới đúng không rồi thì chúng ta có của hồi môn của nàng dâu về nhà chồng chỉ là mấy cái thứ đồ đựng trong cái thúng con con phải không ạ à? thế nên là các bạn sẽ chú ý <laughs> giúp cho chị ở đây đó là gì một cái đám cưới chẳng có gì cả cô dâu thì không cả có một cái bộ quần áo lành lặn để mặc mặc một cái bộ quần áo rách tả tơi như tổ đỉa không có một người thân nào đưa về nhà chồng cả không có lấy một cái bữa cơm đúng không ạ không có lấy một vài cái mâm cơm để mời họ hàng làng xóm không không có bất cứ một thứ gì cả chúng mình ơi thế nhưng mà người ta lại cho rằng đây là một cái đám cưới thiếu tất cả nhưng mà lại đầy đủ tất cả tại vì sao lại như thế ạ lễ vật cầu hôn là bốn bát bánh đúc của hồi môn là mấy thứ đồ con con một đám cưới thiếu tất cả nhưng lại đầy đủ tất cả và cái sự đầy đủ ấy ở đây đó chính là gì nhở? Đó chính là tình cảm của những con người trong cuộc Của những con người trong cuộc Và các bạn ơi, nó khác hoàn toàn so với đám tang của cụ cố tổ Đúng không ạ? Ở trong cái tác phẩm, ở trong cái trích đoạn Hạnh phúc một tang gia của tiểu thuyết số đỏ để rồi chúng ta thấy những cái giọt nước mắt, những cái gương mặt tất cả mọi thứ đều là sự giả tạo mặc dù đó là một cái đám tang đúng không ạ tưởng rằng có tất cả nhưng mà lại chẳng có gì thì ở đây chúng ta có một đám cưới thiếu tất cả nhưng mà lại đầy đủ tất cả và cái sự đầy đủ ấy chính là tình cảm của những con người trong cuộc được không ạ hãy chú ý giúp cho chị nhé và đồng thời chúng ta cũng thấy một điều rằng là gì ạ chàng rõ ràng đã gây ngạc nhiên cho cả người trong cuộc và cả người ngoài cuộc những người trong cuộc bản thân chàng cũng cảm thấy ngạc nhiên mà và những người ngoài cuộc à, như là bà cụ tứ thì cũng sao có cái xáo trộn mà đúng không ạ bà cụ tứ là người trong cuộc cũng có xáo trộn chàng cũng cảm thấy có xáo trộn và cả những người ngoài cuộc như là những người dân ở xóm ngụ cư họ cũng có những cái câu chuyện xôn xao khi mà nhìn thấy anh cu chàng dẫn một cái người đàn bà lạ mặt về mà phải không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái này nhá Được chưa? Bên cạnh đấy chúng ta thấy rằng đây còn là một cái tình huống chuyện éo le Được không ạ? Tại sao chị lại nói rằng đây là một cái tình huống chuyện éo le? Các bạn sẽ thấy nhá Lúc bấy giờ cái hoàn cảnh diễn ra cuộc hôn nhân này là vô cùng ngặt nghèo nạn đói năm 1945 từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói đúng không ạ từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói người chết như ngà dạ phải không nào và các bạn cũng thấy đấy cái thứ hai là về hoàn cảnh của chàng thì cũng đâu có giàu có gì đâu rất là nghèo lại còn là dân ngụ cư nữa bị người ta khinh thường rẻ mạt đúng không ạ? Là một người mà có mẹ già cần phải chăm sóc đúng không? Rồi thì lại gì ạ? Công việc thì không ổn định, công việc thì bấp bênh, không ổn định và dường như là cái hạnh phúc mà anh ấy đang muốn tiến đến đó là một cái hạnh phúc mong manh quá đỗi. Anh ấy đã bao giờ dám nghĩ đến việc là mình có gì ạ? Mình có vợ đâu. Anh ấy chưa bao giờ dám nghĩ được tới cái điều đấy ạ thế nên thực sự nó là một cái tình huống chuyện rất là éo le cũng chính bởi cái điều này mà cuộc hôn nhân trở nên xót xa cho biết bao nhiêu những người biết đến cái cuộc hôn nhân này đúng không ạ họ rất là xót xa họ thương thương cho những con người rơi vào cái tình cảnh éo le như thế này nó đã tác động đến tâm lý của người trong cuộc và người ngoài cuộc người trong cuộc thì người ngoài cuộc thì à, những người dân trong xóm ngụ cư thì họ lo lắng cho đôi bạn trẻ còn người ngoài cuộc thì bà cụ tứ thì xót xa tuổi thân tuổi phận thương con rồi thương cả bàn cảnh hoàn cảnh của bản thân mình người vợ nhặt thì đã chấp nhận theo không một người đàn ông để chạy trốn cái đói đang vây bùa phải không ạ và chàng một người đơn giản như chàng cũng cảm thấy lo lắng khi đưa ra quyết định để người đàn bà này theo mình về nhà làm vợ thế thì chúng ta có thể thấy rằng cái tiếp theo đây là một cái hoàn cảnh đây là một cái tình huống chuyện ẻo le lưu ý giúp chị nhé ý số 1 này tình huống chuyện lạ lùng tình huống chuyện éo le ok chưa ạ và thêm vào đó chúng ta cũng có thể thấy rằng đây vượt lên trên cả cái sự lạ lùng và éo le ấy chúng ta có một tình huống chuyện cảm động và rõ ràng. Cái sự cảm động này được bắt nguồn từ gì ạ? Từ cách cư xử của những con người nhỏ bé với nhau. Cách cư xử cách cư xử của những con người nhỏ bé với nhau được không ạ? Anh cu chàng đã chấp nhận à việc đèo bồng có những cái hành động quan tâm tới một người đàn ông xa lạ bà cụ tứ chấp nhận nàng dâu mới à đúng không ạ người dân xóm ngụ cư mừng cho anh chàng và tất cả những cái tình cảm mà họ dành cho nhau đã tạo ra một cái sự truyền biến tích cực đúng không ạ và chúng ta cảm nhận được cái sự cảm động từ chính những cái tình cảm ấy và chúng ta thấy rằng là gì ạ cảm động ở đây là bản thân những người trong cuộc họ đã có những cái sự thay đổi và rõ ràng nhất đó là cái sự thay đổi của người đàn bà chanh chua chồng lòn từ một người chanh chua trơ chẽn trở thành một người vợ đúng mực chàng thì từ một người gì ạ một người khờ khạo ngờ nghệch bây giờ đã trở thành một người chủ gia đình một người chồng có trách nhiệm bà cụ tứ từ một bà lão gọi là già nua chẳng có nghĩ gì đến cuộc sống nữa cứ sống như vậy đơn thuần thôi bây giờ lại có những cái niềm vui và những cái niềm vui đó hiển hiện ngay trong chính cái dáng vẻ của bà nét mặt của bà thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ tất cả những cái điều tốt đẹp ấy đã khiến cho chúng ta cảm thấy cực kỳ cảm động về tình huống chuyện mà bản thân nhà văn Kim Lân đã xây dựng ở trong tác phẩm của mình đó là tình huống chuyện vận hành theo tiến trình từ ánh sáng đến bóng tối, từ chết chóc đến sự sống, từ xa lạ đến sự gần gũi và hướng tới tình yêu. Được không ạ? Ghi nhớ giúp cho chị nhé. Tình huống chuyện hướng con người từ ánh sáng đến bóng tối. À chị xin lỗi Sao lại từ ánh sáng đến bóng tối Lác lác lác <laughs> Từ bóng tối Đến ánh sáng được không hơi lác lác xin lỗi xin lỗi được chưa rồi rồi gì ạ à? à từ chết chóc đến sự sống từ xa lạ đến gần gũi và sau đó hướng tới khát vọng tình yêu các bạn nhá nhất trí không ạ à? thì ở đây đây là về ba cái nét chính khi chúng ta đề cập đến tình huống chuyện trong tác phẩm vợ nhặt của nhà văn kim lân nha được không nào sau đấy thì chúng ta sẽ rút ra cái ý số 3 đó là c ý nghĩa của tình huống chuyện Vậy là khi mà các bạn làm về tình huống chuyện ấy, thì các em cứ triển khai theo các ý như sau. Ý số 1, nêu khái niệm về tình huống chuyện. Ý số 2, bối cảnh nảy sinh tình huống chuyện. Ý số 3, diễn biến tình huống chuyện. Và ý số 4, đó là ý nghĩa của tình huống chuyện. Đấy, thì bây giờ ví dụ đề bài nào mà cứ hỏi về tình huống chuyện, đặc biệt là bốn cái tác phẩm truyện ngắn thì các em cứ làm theo cái tiến trình như vậy cho chị. Ok chưa? Đồng ý không? Nhá, các bạn chú ý giúp cho chị nhá Thế thì bây giờ chúng mình nói về ý nghĩa của tình huống chuyện Thì chúng ta có thể thấy rằng Đối với cái tình huống chuyện này Chúng ta sẽ nhìn thấy được ở đó Đó là cái giá trị hiện thực Mà nhà văn Kim Lân phát họa ở đây Thế nhưng đó là gì ạ? Đó là về cái thảm cảnh Năm 1945 nhưng mà điều đó không có giá trị bằng việc thể hiện ý nghĩa tư tưởng của tình huống chuyện cụ thể như sau. Đó là chúng mình sẽ có nhé. Ý số 1. Quan niệm con người con người dù trong hoàn cảnh nào vẫn cứ là con người. Họ mang trong mình khát vọng sống và khát vọng hạnh phúc. Được không ạ? À? Họ vẫn luôn kiên nhẫn trong cái hành trình tìm đến khát vọng sống và khát vọng hạnh phúc của mình. Hãy chú ý nhá, được không ạ? À? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Đấy là ý số 1. Tiếp tục, ý số 2 ở đây chúng mình có đó chính là gì nhỉ? À, sự sống thì chẳng bao giờ chán sự sống thì chẳng bao giờ chán nản cả và chúng ta có thể thấy ở đây rằng là gì nhỉ đó là cái sự trân trọng của tác giả đối với những vẻ đẹp của con người được không nào đó là sự trân trọng của tác giả đối với vẻ đẹp của con người và ở đây ạ à, chúng ta có một cái lời nhận định của tiến sĩ Chu Văn Sơn khi mà nói về gì? Khi mà nói về ý nghĩa tình huống chuyện của tác phẩm Vợ nhặt cụ thể như sau. Sự sống chẳng bao giờ chán nản, lúc nào cũng hướng phía trước và vươn ra ánh sáng. Thế là nảy sinh trên một mảnh đất mà cái chết đang lan tràn, nhưng sự sống quyết không chán nản. Sự sống không bao sự sống bao giờ cũng mạnh hơn cái chết đó chính là bản tính tích cực của sự sống. Điều ấy chẳng phải là dư vị triết lý tiềm ẩn trong tình huống vợ nhặt hay sao? Được không nào? Và ở đây chúng ta có điều ấy à, gọi vợ nhặt là bài ca sự sống thiết tưởng cũng không phải là một đề cao quá đáng. Được không ạ? Ở đây chúng ta có vợ nhặt đó là gì nhở? Đó là bài ca sự sống. Ok chưa? Được không? Ok không? Nhất trí không? nhá thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái này nhá ở đây chúng mình có đó là về ý nghĩa của tình huống chuyện là như vậy đây là cái phần đầu tiên các bạn ơi, đương nhiên đây không phải là phần quan trọng nhưng chị nghĩ là cái khả năng nó cũng có thể vào và chị vẫn muốn giảng cho các bạn từng chút từng chút một.